alo dạ ơi bậy bậy dạ nó đi làm nó không lo tập trung làm nó chơi game nó tăng lên kim cương gì bạch kim gì rồi kìa thường nơi tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều với mấy chú với mấy chú với mấy chú ủa kỳ vậy ôi dạ. giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào kính trên nhường dưới kính ừ. trình nhường dạ, dưới dạ, kiểu như là lễ phép dạ tết đúng rồi <laughs> rồi bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi dạ em độc thân vui tính chắc cũng bốn năm mấy rồi á bốn năm mấy rồi hả mối tình hai tháng là có hôn má đúng không để coi có hôn mồi không dạ không dạ không dạ không chưa mất trên màu Dạ em có ba mối tình Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ hai Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ ba Cái em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó Còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đó Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Dạ, dạ. Có tài khoản cũng đỉnh đó Trời ơi Cũng đỉnh lắm nha Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi <laughs> Cái gì? Em Bây giờ em thấy dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Dạ em tên là Huỳnh Minh Khang Hiện tại là em đã dạ. 22 tuổi Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận nhất Không dữ vậy cơ gì? Nó rung hơi chưa? Nó rung dạ. quá hả? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000 hả? Dạ đúng rồi à. dạ. Mà có chút xíu trẻ măng mà ế gì mà lên đây? Tại vì em à, muốn dắt con dâu về cho má em Muốn dắt con dâu về cho má em Gì mới 20 tuổi mà dắt dâu về dạ. Sao vội vàng quá vậy? Dạ tại vì má em tưởng là em uh, chơi đi chơi đi chơi đi trời ơi à, tại môi trường của em là tiếp xúc nhiều bạn nam bạn nữ với lại đặc biệt là nam nhiều hơn à dạ nên má sợ quá má biểu lấy vợ đi hả dạ không kiếm kiếm người yêu về cho yên tâm à dạ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè à, điểm mạnh của em là biết nấu ăn nấu ăn nấu được những món gì dạ mấy món mà dạng như cho tập gym này nọ chị à tập dạ. gym hả có tập dạ. gym nữa hả dạ có tập gym sao thấy cũng hơi đô à dạ tại vì uh, em chưa chưa kiểu như chưa giảm cân Dạ. à. dạ em đang muốn tập cho bự thêm rồi giảm cân sao tập bự thêm nữa dạ wow cao mét mấy dạ, dạ, dạ. một mét bảy biết chăm sóc bạn nữ lễ phép với người lớn ừ. dạ. nhưng dạ. mà thế mạnh em là biết chăm sóc phụ nữ là biết chăm sóc như thế nào thí dụ như là bạn nữ muốn uh, giảm cân hay là muốn tăng cân thì uh, em đều biết cách ăn uống sao cho nó hợp lý ừ. rồi dạ. ghê là phải qua bàn tay em á hả dạ. dạ rồi còn điểm yếu của mình là gì tính hơi nóng xíu nóng hả nhưng mà biết kiềm chế được với lại não cái vàng nếu mà tập trung cao độ thì ờ, không thì không có quên còn mà lên lơ đảng cái là quên <laughs> dạ. quýu cái là hơi lắp bắp phải không dạ đúng rồi à <laughs> rồi đó là chàng trai của tôi ngồi trên ghế màu xanh rồi à, minh khang sinh năm 2000 dạ 22 năm nay nếu tính năm nay là 22 á ừ, dạ đúng rồi, rồi đó. 22 cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi giới thiệu về mình đi cưng ờ, em là kiều trinh năm nay em 22 tuổi 22 tuổi luôn hai ngàn luôn hả em dạ em hai ngàn ạ wow đó là trùng hợp quá đi quê em ở ờ, bạc liêu bạc liêu thì hiện giờ em đang ờ, sinh sống và làm việc ở đâu dạ em đang sinh sống ở thành phố hồ chí minh dạ hiện tại em đang là nhân viên marketing cho một công ty ờ, startup về truyền thông thế mạnh thế yếu em là gì nè được mọi người nhận xét á thì em là một người khá là hoạt ngôn và tích cực giao tiếp khá là tốt còn khuyết điểm thì em nghĩ em nói hơi nhanh cho nên là em đang cố gắng nói chậm lại hơn Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Rồi bây giờ chàng trai chiếc ghế màu đỏ nè Em tên gì? Dạ em tên là Đức Vũ ạ Dạ năm nay em là 22 tuổi Em cũng sinh năm 2000 luôn Trời đất ơi Đâu mà rủ nhau bộ nguyên học chung lớp hay gì vậy? <laughs> Còn một lứa Còn một Vũ là đang làm gì? Dạ hiện tại em cũng là bartender cho một cái quán bar Nhật ở quận 1 ừ, Có làm chung bạn này không? Dạ không À Dạ, dạ em đang học uh, ngành quản trị khách sạn của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Rồi ngoài những cái giờ thời gian rảnh rỗi ngoài công việc với đi, đi làm uh, việc học thì em làm gì? Dạ thường thì em đi chơi thể thao ạ à. Thì chơi em chơi gì? bóng đá với lại bóng chuyền Ồ, có bóng đá bóng chuyền cao, cao mét mấy? Dạ em cao mét 76 Nặng nhiêu ký? Dạ 76 ký Điểm mạnh điểm yếu khá khéo bằng nói tại vì em làm bartender thì em cũng phải giao tiếp liên tục ủa gì bartender là trong đó nhạc um sùm mà nói sao nghe cái quán bar mà cái nhạc chiêu ấy à. à. để mình có thể giao tiếp được với nhau à thường nói tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều với mấy chú với mấy chú với mấy chú ủa kỳ vậy ồ phối cả tuổi em thì là hay đi mấy cái bar mà sập sình sập sình ở ngoài bùi diện hơn còn cái quán của em thì hướng tới những cái người mà người ta đi làm người ta muốn bàn công việc á thì thường thường là cỡ lớn tuổi dạng như là nhạc bolero hay là nhạc chiêu là thế nào nhạc jazz jazz à, mà, dạ, dạ, mà chú là chú chú cỡ chú đạt vậy không dạ hơn hơn chú đạt hả ồ dạ chú ngoài nhảy đầm ta ta ta ta ta ta Rồi điểm yếu à, thì em hơi cứng nhắc một chút tại thì thường là mọi người hay nói là nói tính tính trước thì bước không qua nhưng mà em lại muốn có một cái cái cái kế hoạch kiểu là mình tới lúc nào mình phải làm cái việc đó luôn nên là em cứ hay theo cái đó thì nó hơi à, cứng nhắc có nghĩa là mình tự lên lập cái kế hoạch trước rồi dạ, mình làm dạ, theo đó kế hoạch khổ. của em thường là kế hoạch ngắn hạn hay kế hoạch dài hạn dạ ngắn hạn thôi kiểu là trước khi một cái buổi đi chơi hoặc là à. cái gì đó thì em sẽ đi chơi đi dạo khoảng tiếng đồng hồ là tiếng đồng hồ sao là phải ăn em canh đúng giờ luôn canh đúng giờ luôn đặt bàn luôn canh tới đó là vô ăn mẹ em cứng thiệt luôn á em cứng gì kỳ vậy đi chơi mà không có được feeling phải đúng giờ giấc là sao trời Mỗi khi nó vỡ cái kế hoạch của mình thì mình cảm xúc mình sao mà giờ nó hơi khó chịu khó chịu sao nói chuyện hay hay có lớn tông nhẹ lắm <laughs> còn em Dạ em chào Em tự giới thiệu mình nè Tên là Nguyễn Võ Giàu Sang Wow <laughs> Giàu Sang à, Năm nay em 22 tuổi Cũng 2000 giống như ba bạn tham gia À vậy là 40 Vậy là là 4 đứa 2000 hết luôn dạ. Em làm bên truyền thông cho một công ty ạ à. Dạ nên ờ, công việc của em thì em hơi nói nhiều một xíu Quê em ở đâu nè? Dạ quê em ở Tiền Giang Điểm mạnh điểm yếu của em Em biết nấu ăn với lại là chơi game có thể gọi là có luôn đúng mình chơi game giỏi dạ, mà em chơi game được một xíu em hay chơi là kiểu như là những game sinh tồn á anh à, PUBG hay là, hay là Free Fire này. trời trời ôi coi như là em gắn team á hả dạ, không kiểu như em chơi được thôi à, à bây giờ là em là găng kim cương hay là găng gì rồi dao dạ, Bạch Kim Bạch Kim luôn Wow, cái lời cũng là thế mạnh của mình Công nhận mấy bạn này Mét dạ Gì chị? Lén lén chơi game hoài Mét Có, dạ. này mấy đứa nhỏ nó chỉ em, hai người con em Mét chỉ dạ Alo, dạ ơi Bảy, bảy Đạt dạ, nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng lên kim cương gì, bạch kim gì rồi kìa Có một cái là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của em Đó là, là gì? khi mà làm gì đó thì em hay nghĩ cảm xúc của người, người khác trước à. Nhiều lúc em cảm thấy là mình bị chịu tổn thương nhiều nhưng mà người khác không có cảm nhận được quá đa sầu đa cảm mà dạ đúng nghĩ đó là đó là một cái điểm mạnh đó thực sự là khi làm việc gì mà nghĩ cho người ta trước đó là sự tốt bụng của mình chứ đâu gì đâu bạn bè hay này kia thân đến mấy kiểu như là tiền bạc hay là tình cảm gì em kiểu như rõ rệt ra rõ ràng rạch dạ. rồi dạ. rồi bây giờ rồi. Dạ. tới cái tình trường tình yêu nè rồi Tâm chàng sự. trai ở ghế màu xanh nè trải qua mấy mối tình rồi em trải qua bốn mối tình mối tình gần đây nhất một năm ba tháng ừ. mối tình này là mới vừa chia tay hồi tháng 7 trong dịch luôn dạ. lý do à. sao chia tay Khi như hai bên có xích mích phòng chống dịch hay gì dạ đợt trước đó là em ờ, có đi chống dịch à dạ thấy chưa tao nói đúng kìa em là em là tình nguyện viên oh. Ờ, ờ, sao nữa dạ. bạn nó không chịu sợ lây bệnh dạ đúng rồi với lại là đợt đó là em có đi làm quán bar nên bạn đó sợ <laughs> kiểu như là tiếp xúc với nhiều, nhiều bạn nữ à. người ta sợ ai là người nói chia tay dạ em em luôn dạ em nói là sao cãi lộn xong mà hai người không hiểu nhau nhiều á thì nó cũng như không à. ừ thà nhà em chia tay luôn bạn cho nó bớt đau khổ dạ. giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào kính trên nhường dưới kính ừ. trên nhường dạ, dưới dạ, kiểu như là lễ phép dạ phép đúng rồi <laughs> có biết nấu ăn cũng được mập cũng được tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn giảm cân được dạ đúng rồi wow ốm thì ờ, em có thể làm cho bạn đó tăng cân theo một cách healthy hô biến được những điều đó luôn hả dạ được nếu mà bạn đó có thể kiên trì được là em giúp được tướng to khỏe tập dạ. tạ có thể điều khiển được khối lượng có thể giúp cho bạn gái mình điều khiển được khối lượng trong cơ thể luôn hay quá bây giờ thì à, chàng trai tâm sự về những mối tình của mình giờ em tâm sự tình trường của mình đi nè à, dạ em thì hồi đó giờ em có một mối tình hồi vào cấp 3 một mối tình duy nhất quen chính thức thì đúng là một mối tình ừ. ờ, Và hồi cấp 3 thì tụi em quen được khoảng 6 tháng Và chia tay vì kiểu yêu xa Cho nên là không còn hợp và cũng không còn tiếng nói chung Với cả lúc đó tụi em ai cũng còn nhỏ Cho nên là không có quen lâu dài được với nhau Và từ đó giờ thì em cũng có tìm hiểu qua vài người Nhưng mà không có <laughs> đi tiếng xa được rồi bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4 năm mấy rồi á 4 năm mấy rồi hả? Lý do là sao dài. mà, mà mà trẻ, mà đẹp, dễ thương mà gì tới 4 năm mà không có bồ vậy? Lý do gì? Dạ chắc duyên số, duyên phận nó chưa tới Rồi bây giờ mẫu hình tượng của một hot boy em là như thế nào? Ờ, em thì à, thích một bạn nam không cần quá đẹp trai không cần hot boy như vậy đâu em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế em quan trọng về tính cách hơn là ừ. vẻ bề ngoài và em thích một bạn độc lập được tài chính em không uh, thích bạn nào mà còn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều cho tôi hỏi một câu hai chàng trai của mình mình hàng ngày còn có xin tiền mẹ không à, thì uh, nãy mẹ cho con tiền ăn quá thì mới xin thôi căng quá là có xin dạ xin sẽ tầm mười nghìn hai 20 ngàn ủa 10 ngàn 20 ngàn dạ, làm, tiền gửi, gửi xe hay à không coi không phải không có tiền mà gọi là không có tiền lẻ để gửi xe à tiền trắng à. thì có dạ đó là như mượn đỡ thôi mượn đỡ tâm đỡ không có xài tiền mẹ nữa hả dạ không tại vì kiểu em đi làm em, em chỉ có cái, cái em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% phần trăm để em đi chơi bạn bè đó còn lại thì em bỏ ngân hàng cái năm u có bỏ ngân hàng nữa hả Giờ tài khoản cũng đỉnh đó. cũng đỉnh đó. trời ơi cũng đó, đúng lắm nha đó có tài khoản để dành nha đó, đi là không có xài tiền gia đình mà thậm chí còn có tài khoản ghi tài khoản cũng cũng gỉnh lắm nha cũng gỉnh cũng gỉnh lắm á trời đó là cô màu xanh rồi phải không bây giờ dạ. tới anh chàng ở ghế đỏ là dạ. anh chàng mà có tài phản gũng gỉnh gũng <laughs> gỉnh là là là là nhiêu em mấy trăm ngàn hết tiền sạp gũng gỉnh là nhiêu anh à đủ đủ đủ nhét túi rồi thôi <laughs> đủ nhét túi thì nhét túi đi mắc gì gửi mua, hàng mua mấy cây kem rồi là được rồi ừ, <laughs> đâu tiền nữa rồi phải đi mua kem ờ, xấu quá xấu tình trường sao rồi nè chắc đó giờ em chưa yêu ai chắc đó giờ em chưa yêu ai nắm tay má đi chợ luôn mà <laughs> nắm tay chị đỡ đi cơ chuyện như, như là má vậy đó ờ. người phụ nữ mà em được hai là có mẹ hả đó giờ em có ba mối tình à ba mối tình dạ thì cái mối tình gần đây nhất uh, khoảng năm 2020 thì là ừ kiểu là quen ngắn thì chỉ khoảng hai tháng à nhưng mà kiểu lần đầu tiên mà em thích một người tới như vậy có hai tháng mà sâu đậm lắm hả à, sâu, sâu cỡ nào đậm cỡ nào nói nghe coi <laughs> chia tay xong khóc hết nước mắt có khóc luôn hả ừ lý do sao chia tay người, à, dạ, bạn đó chỉ là bạn nói thấy là kiểu cái thời gian đi làm em không có đáp ứng ứng được tại vì cái, cái tính chất công việc của em thì là những cái ngày như là ngày lễ lớn nữa thì là thường thì bạn nó muốn đi chơi còn em thì em phải đi làm cứ tháng đầu thì bình thường còn tháng sau bắt đầu bạn thấy là chán tại vì không có được uh, gặp nhau nhiều ừ. nên là bạn nó muốn chia tay bạn nó nói với em luôn dạ rồi em trả lời sao dạ, tại em em nghĩ là giờ người ta đã quyết định vậy giờ em nếu kéo chắc cũng không được gì mà làm xấu cái hình ảnh của mình nữa vậy sao khóc khóc đẹp hả <laughs> yếu yếu lòng em có những có giây phút yếu lòng khóc chứ mặt bạn đó hay khóc mình khóc mình em ngồi em góc <laughs> dạ khi mà chia đúng tay lần, đúng, lần, đúng lần đúng lần khi mà chia tay có đồng ý điều đó không không anh đúng chịu đâu cũng có chứ cũng có có rồi chứ rồi sao ngày hôm sau phải chấp nhận này ừ, ừ. ừ. giờ còn gặp lại bạn đó không dạ không vì tại bạn đó lớn hơn em mà nó ra trường mối tình hai tháng rồi nè có hôn má đúng không dạ có có hôn môi không dạ không dạ không dạ không chưa mất trên môi chưa mất trên môi rồi bây giờ muốn tìm một người ờ, bạn gái như thế nào nè em thích bạn gái lùng lùng thôi cỡ mét năm mấy là được rồi cúi xuống hôn cho nó đã ha em thích bồng lên trời à, thích bồng lên hả trời ơi rồi ờ, em em em thích mấy bạn bánh bèo xíu thôi, không có cần quá mạnh mẽ đâu ừ. dạ tại em em bao bọc người ta được à dạ. người ta nhõng nhẽo chịu nổi không em nghĩ được em nghĩ được ghê ta thích cái gu nhõng nhẽo bánh bèo để được chiều chuộng nâng niu ẩm lên đồ, lát tôi cho ẩm nha hôm nay cái bạn ngô đức vũ ngồi ghế đỏ mà nếu cô nào bấm nút tránh bạn đó là tôi sẽ cho bạn đó ẩm lên ẩm lên đồ luôn thiệt để thử sức khỏe luôn ừ. à. anh chàng ghế đỏ nói ở bên đây vẽ trái tim hoài luôn á rồi <laughs> hoài luôn mà không biết sao giờ tâm sự đi nè cô bé này em cao nhiêu Dạ 1m57 1 m bảy nha bạn ơi Ừ, bên đây mét bảy mấy là ngon rồi Đó là thấp thấp nè Bây giờ tâm sự chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có ba mối tình Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ hai Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ ba Đâu tâm sự nghe chơi mối tình thứ hai và thứ ba nghe đi Dạ mối tình thứ hai của em là hai tụi em làm chung chỗ nên kiểu như mọi người gán ghép với nhau á bạn nó cũng quan tâm em nhiều quá xong rồi em bị uh, mưa dầm thấm lâu á anh nên à. em cảm à. động cua cua cẩm em dạ, nhiều quá rồi. rồi thấy siêu lòng dạ rồi đúng rồi sao? sau trong vòng 2 tháng xong rồi đợt dịch đầu tiên á xong rồi em về quê bạn đó trên đây thì kiểu như tình cảm bị xa cách xong rồi lên cái hai đứa cứ vậy chia tay và mối tình em ghim là cái mối tình nào? Là mối tình gần đây nhất 11 tháng 11 tháng dạ. lâu hơn đúng không? Dạ Chia tay gì là do bạn đó hơi vô tâm với em á anh Suy nghĩ của bạn đó lúc nào cũng xem em như là một đứa con nít á À. em nói ra cái vấn đề gì thì bạn đó cứ nghĩ em là ờ cái chuyện này không quan trọng vấn đề nên... Ừ. bạn ấy nó quan trọng hơn dạ đúng rồi nên em như vậy như ông cụ non hiểu không dạ đúng rồi với lại là bạn đó quên ngày sinh nhật của em trời ơi ở đây não cá vàng lắm chắc mấy ngày đó cũng không nhớ đâu đâu chị mà lúc mà bạn ấy quên là em nhớ mà dạ, lúc bạn ấy quên ngày sinh nhật của em thì lúc đó thái độ em như thế nào em không có nói là cho bạn đó biết luôn không nói luôn dạ xong rồi bạn bè của em chúc mừng sinh nhật của em thì bạn đó mới thấy xong bạn nó vô chúc cái em cũng ờ à, gì gì đó xong rồi tình cảm của em kiểu như là mình bị xuống anh à, bị hụt hẫng á buồn buồn rồi buồn xong lắm. chia tay luôn dạ xong chia tay luôn cái cô bé ở bển đang nói chuyện mà tôi nghe có một cái âm thanh gì đó <laughs> cái gì mà lỗ tai tôi tính để sợ tôi lắng nghe bạn nhỏ ngồi kế bên tôi nó hát bên kia nói chuyện mà bên đây nó là ghế màu đỏ hả ồ nãy bên kia nói bên đây dễ trái tim à, kiểu như hưng phấn cái gì trong người á mà ngậm miệng lại nhưng mà tiếng nó ra từ trong cuốn họng á tôi nghe được chứ bộ tiếng Ôi. tiếng hát ra từ trái tim ồ bên đây tim quá trời luôn toàn bốn bạn tim bây giờ nè mẫu người đàn ông lý tưởng phải cao hơn em không có gia trưởng không có kỳ bò tính toán chỉ là là ít nói một xíu tại vì em cũng hơi nói nhiều nên nếu mà hai đứa nói thì không đứa nào nghe nên em <laughs> bữa đây anh không có nói nhưng mà anh chỉ hát không à dạ. à phóng anh có thừa tại vì anh có tiền rủng rỉnh ở trong ngân hàng để mua ừ. kem à được chưa dạ. cao to dạ. luôn có thể ẩm em lên chút xíu nữa nếu như em bấm nút chọn đó <laughs> quá rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới đi nè à, hello em gái hôm nay em đi theo ủng hộ ai Em xin chào à, anh Hứa bên đẹp và chị Cát Tường Và em là bạn của bạn gái ngồi ghế xanh Theo em nhận xét thì à, bạn em à, có tính à, rất là tự độc lập về kinh tế của mình ừ. Bạn ấy cần một người bạn nam lo cho bạn nó nhiều hơn ừ. Lo lắng, dạ. chăm sóc Theo như em, em nghĩ rằng là à, bạn bạn bạn Khang ngồi ở ghế xanh à, Hay là bạn Vũ ngồi ở ghế đỏ thì ai sẽ là cái người phù hợp với uh, bạn của em hơn dạ em ờ, thấy ờ, bạn ngồi ghế đỏ hợp với bạn trinh hơn tại vì uh, theo cách bạn ấy uh, uh, nói thì em cảm thấy hợp rồi chị cảm ơn em rồi mời em trai em chào chị Cát Tường em chào anh Hứa Minh Đạt em là bạn của bạn Khang thì nói chung cái gu chọn bồ anh nó hơi khác người anh không biết tư vấn sao luôn <laughs> không nhưng mà mình phải quan tâm chứ như là không không mấy giờ anh có ý kiến này em kiếm cái đồng tiền em búng lên đi mặt ngửa em chọn ghế xanh mặt sắp em chọn ghế đỏ ơi cái gì tình yêu bảo làm như cờ bạc gì có đồng tiền không mình đùa đó quan trọng là dạ. chút kéo à, cửa ra em thấy em hợp với ai cảm xúc với anh thì em chọn thôi dạ ừ. ừ. thì nếu mà hỏi riêng với anh đó thì anh chọn áo đen chọn áo đen là ngồi ghế à. ghế ghế ghế màu à, bạn á ngồi ghế màu xanh à, à hỏi dạ. với anh là anh chỉ là cô ngồi ghế dạ. màu xanh còn dạ, anh không biết thì ý em sao thì ý riêng của anh là vậy á dạ à. em uh, có cái linh cảm là uh, bạn ngồi ghế màu đỏ có một cái diện mạo như thế nào ngang qua cái giọng nói đó dạ em nghĩ bạn nó sẽ là cao hơn cao. đôi con một xíu còn em em có hình dung hai bạn có như thế nào không theo em nghĩ thì chắc ờ, hai bạn sẽ kiểu trẻ và thường người trẻ thì sẽ biết chăm sóc bản thân kiểu biết mặc đồ chăm kỹ da chẳng hạn đại loại vậy em nghĩ mấy bạn sẽ kiểu ưa nhìn ờ, ừ. và và theo giới thiệu thì hai bạn đó khá là cao hai cô gái của chúng ta rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha xinh xắn. thôi được rồi cho người ta chọn đi ông ơi rồi mở, mở cửa, cửa trái tim, tim. đứng lên biểu diễn body nè hai anh đi đi cho mình có hai món quà nhỏ mình tặng rồi đúng là mấy bạn trẻ dạ em cảm ơn chưa nghiệp khác tặng quà liên liền mình có thể khui quà mình coi coi là mấy ảnh tặng cái gì vậy tụi em à tặng quà hả rồi tặng đi em muốn tặng em tặng cứ đi tặng đi cứ tặng nhau đó dạ. giàu sang bạn oh. dạ em ồ ủa sao ngộ hai mấy bạn này tặng ngược hết trơn ha <laughs> bạn ghế đỏ chéo thì tặng bạn ghế xanh bạn ghế xanh thì tặng bạn ghế đỏ chà bây giờ sao ta giờ từng từng từng bạn một nè rồi dạ. bây giờ bạn gái bây giờ sao? sợ, sợ, rối hết trơn các bạn làm rối hết trơn tại sao tặng quà chéo nhau hỏi hai cô gái trước hỏi lý do tại sao em à, em gái thấy... ghế đỏ tại sao em lại tặng quà cho bạn ở ghế xanh dạ tại vì từ lúc nãy giờ em bị ấn tượng cái giọng nói của bạn đó Rung run quá hả <laughs> dạ. cái giọng bạn ấy run run quá dạ Dạ em tên là Huỳnh Minh Khang Hiện tại là em 21 tuổi Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận nhất Sao rung dữ vậy cơ? Gì? Nó rung <laughs> hơi Nó rung quá hả? Dạ. Với lại micro bạn ấy bị hư hoài <laughs> Rồi còn em gái ờ, ở cái xanh Tại sao em lại tặng cuốn sách cho bạn ngồi cái đỏ? Dạ tại vì bộ đồ À, à vô tình trùng hợp hả? tất Ủa, cả mọi hợp. thứ đều có lý do bởi vậy nhiều khi các anh ngồi dưới anh kêu thảy đồng xu nó cũng cũng có thể đúng lắm đó chứ Ủa, <laughs> dạ. nó dạ. cũng có cái gì đó cái nhân ha. duyên mà ha cái em cảm nhận thì cái áo của bạn ngồi ghế xanh là... cũng không có mạnh mẽ lắm nhưng mà được chấp nhận chấp nhận đúng không rồi, ổn đúng không mình, mình dạ mình... anh biết được là bạn ấy đã có thể điều khiển được uh, à, khối lượng của người phụ nữ đó nhưng mà chưa điều khiển được điều cao chiều cao nha rồi bây giờ hỏi hai chàng trai nè cảm nhận đầu tiên khi mở cánh cửa này ra thì thấy hai bạn gái như thế nào theo cá nhân em thì em thấy hai bạn đều rất là đẹp với dễ thương giọng nói cũng hay nãy giờ có sao xuyến có ba rung động gì, gì với ai trong lòng chưa có mà nói à. kỳ lắm nói kỳ lắm sao mà làm gì bd vậy nặng nẻ lên coi thì cũng có cũng có dạ. không dạ. nhắm ẩm nổi không được trời này được chưa được còn em <laughs> còn cảm em. nhận như thế nào dạ em thấy là hai bạn đều rất là xinh mỗi bạn có điểm xinh khác nhau có rung động với ai chưa có điểm dạ, xinh có. khác nhau có luôn nhưng mà không không nên nói ra vì giờ đúng rồi, không giờ thì mình nói đâu. về cái cái cái cái trực diện mình thôi đã bạn ngồi ghế màu xanh có điểm xinh gì nè à, dạ à, điểm xinh về mảng mà cá tính cá tính dạ còn bạn ngồi ghế màu đỏ có điểm xinh gì nè à, nhẹ nhàng bây giờ hai bạn nữ thì sao coi quà đi bìa quà đi bên đó quà hả ừ cái này là quà của ai à dạ của bạn màu xanh dạ của các bạn ghế đỏ. bạn ghế đỏ tặng cho em á hả Thôi ờ, dạ là gì vậy wow à, à là gì vậy son hình như là son nói chung người ta dạ. hình như là tài... son hay sao người ta có tiền trong tài khoản á cái quà tặng người ta phong cách oh, cái quả tỷ son màu à, hồng ba gì đâu à nhưng mà Và... Dạ. hai món quà khác nhau nha dạ. cái này là gì vậy là mình để vậy hả mình treo anh đeo đeo lên quà của người ta mà lạnh anh không à. <laughs> quà của anh này mà tự nhiên ngồi thông minh đeo lên dạ. nè ủa cái này gì nó bị dính gì hả ta đâu dạ. em hãy nói về món quà của em ý nghĩa như thế nào chứ anh đâu biết tại em thấy nó dễ thương với bạn nữ thì thích cái đó anh ừ. đó là phải son rồi còn bên đây món quà dạ. gì dạ của bạn ghế xanh là cái son còn son còn bạn bên ghế đỏ căng quá vậy em, em... cô đi quà của em mà đây anh mở ra cho như anh biết nè à, dạ, dạ dạ wow trời mấy cái này em rành lắm ôi chị <laughs> dạ không sao dạ đây là phấn mắt không à phấn mắt của bạn ngồi ghế đỏ thẳng dạ hiểu tâm lý phụ nữ quá ừ, cái món quà cái cây đó là ý nghĩa em tặng bạn đó là cái gì vậy tại vì em thích xương rồng á anh kiểu như là nó mạnh mẽ kiểu như là uh, nó sống trong mọi môi trường đều được nên em thích cái sự mạnh mẽ của cây xương rồng à. em ờ. muốn là gửi gửi sự mạnh gửi mẽ của mình dạ cho bạn đó chăm sóc dữ là cho bạn đó săn sóc mới ghê chứ <laughs> gửi sự mạnh mẽ của mình cho ấy chăm sóc rồi còn cái bạn này hai người mặc áo đen tặng cho nhau sách gì vậy ghê lắm giải mã ma trận vũ trụ <laughs> Dạ cuốn đó là cuốn Luật Tâm Thức à, tại vì em thấy cuốn đó hay và tại vì em cũng thích đọc sách đó Ờ, cho nên là em tặng mong là bạn đó đọc được, bạn đó sẽ tìm được cái nhiều thứ mới mẻ và hay hơn, đại lại vậy. Nó nói về vũ trụ hay nói về cơ thể con ờ, người ờ, hay dạ, nói về... nói về con người, về góc à. nhìn đa chiều. Wow. Có ngày nào đọc sách không cương? Dạ em toàn đọc tiểu thuyết. Bên đọc tiểu thuyết ngôn tình, bên đọc về vũ trụ, hai đứa học dễ sợ. <laughs> rồi chúng ta sẽ trò chuyện bây giờ mình cái chủ đề của mình là sẽ là cái tình phí nha nhưng mà bây giờ mình nếu như yêu nhau thì theo như tụi em nghĩ à, nếu mình hẹn hò nhau đi chơi thì cái tiền bạc cà phê hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch thì ai sẽ là người thanh toán đó đây người phụ nữ à, rất là đặt rồi vấn đề tiền bạc em sẽ kiểu như là không nói thẳng với bạn đó ừ. tại vì em biết là con trai nó sẽ có một cái phần nào thể hiện thể, thể hiện cái uh, trong lòng của mấy bạn mạnh, đó. Đúng dạ đúng rồi kiểu như là em sẽ trả những cái món quà món những cái món cái cái cái phí mà lặt vặt á anh à. hoặc um, là em sẽ hẹn một kiểu như ly chơi ở cái cuộc khác thì em sẽ uh, lá khao là bạn dạ. đó còn em á, thì uh, thường em thích tặng những món quà nhỏ nhỏ cho nên là thường về việc ăn uống hoặc là đi chơi thì thường em sẽ để cho bạn nam chủ động trả và em thường sẽ trả những món món quà nhỏ hoặc là những cái uh, như bạn nữ bên ghế đỏ thì là những cái um, cuộc hẹn ừ. nhỏ hơn một chút đại lại vậy và thì, thì em cũng có lý do khi mà em thích những bạn độc lập tài chính á thì khi mà độc lập tài chính á thì khi em quen bạn đó em sẽ thoải mái hơn và khi mà bạn đó có lo lắng cho em hoặc là chăm sóc cho em thì em sẽ ờ đây là tiền mà nó làm ra và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được rồi hai bạn trai em dạ nếu mà khi mà đi chơi một cuộc hẹn nào đó em sẽ là người trả tiền nói chung à. là đi chơi là em trả tiền dạ đúng rồi rồi còn à. em thì sao dạ, thì em nghĩ là cái cuộc hẹn đó mà mình hẹn với nhau thì em cũng chủ động trả tiền vì em là người hẹn người ta với lại em nghĩ là bạn nam thì cũng nên trả cho cái bữa mà hẹn hò của mình ừ. dạ, còn à, nếu như mà trong những cái cuộc hẹn đi chơi xa ví dụ thì nếu bạn nữ có có cái ý định mà muốn chia sẻ phần nào đó kiểu là như một bữa ăn hoặc là cái gì đó thì bạn nữ có thể góp vô còn không thì em vẫn sẵn sàng cái tâm lý là em sẽ trả ừ. hỏi ra để cho các bạn chia sẻ để các bạn tự nhận xét về nhau tự hiểu về nhau xem mình có thể phù hợp với ai rồi một chủ đề nữa nha bây giờ à, chị hỏi à, bạn gái ở cái đỏ trước nè em suy nghĩ như thế nào nếu như mà mình đang yêu một ai đó bỗng một ngày mình đi làm đi trên đường đến công ty gì đó mình thấy một anh chàng khác mình say nắng anh chàng đó thì em sẽ xử lý ra sao khi mà yêu ai á, thì em sẽ có một vị trí cho cái người đó trong trái tim của mình ừ. nếu mà em có lỡ thấy cái người nào đó mà kiểu như uh, ngon hơn ngon hơn hay gì đó <laughs> thì em cũng sẽ uh, em sẽ tự nhủ lòng là đó chỉ là cảm nắng thôi em tự biết được em kiểu như là em phân ra rõ ràng là cái đó là cảm nắng hay là cái người mà đồng hành với mình từ đó giờ mới là người bạn trai của mình chứ không phải là cái người mình chỉ thoáng qua thôi em gái màu xanh ghế xanh xác định mối quan hệ yêu đương luôn thì em thường em sẽ xem người bạn trai là người phù hợp nhất tại vì theo quan Số điểm 1. của em là ừ. không phải tốt nhất nhưng phải là phù hợp nhất à, cho mình hỏi là thí dụ mà bạn có bạn trai làm quán bar đi bạn ừ. nghĩ cảm giác như nào khi mà bạn trai mình tiếp xúc rất là nhiều nữ và khi mà uống bia với khách thì lúc đó là bạn có cấm cản là tiếp xúc với nữ nhiều không nếu như là em là có bạn trai làm trong quán bar thì em em sẽ tin tưởng bạn đó nhưng mà ở một cái mức nào đó thôi ví dụ như là bạn đã quen em thì ít nhất bạn đó cũng sẽ để mối quan hệ của em trên facebook là đang hẹn hò gì đó à, còn nếu như mà lỡ mà bạn đó kiểu như xa ngã em muốn nghe lời giải thích của bạn đó anh giải thích thì em cho anh 3 phút để anh giải thích anh có 3 phút để anh nói lên cái những cái gì có đó của mình cơ hội trước toàn dạ rồi. em lúc nào cũng luôn cho người khác cái cơ hội là để giải thích cho mình nhưng mà phải thuyết phục em được nha còn nếu như mà lý do mà công việc anh này kia hay là lấy cái lý do mà em không hợp lý thì thôi em sẽ không nói nữa ừ. rồi em trong cái môi trường quán bar thì mấy bạn có chịu được cái việc mà bạn trai không thể mà cứ kiểu mà mình xin ốp liên tục mà mình đi chơi với nhau nhiều quá kiểu chỉ là lâu lâu một tháng có thể là một hai lần thôi chứ không được nhiều mấy bạn có chấp nhận được cái việc đó không dạ được tại vì em cũng là đi làm rồi nên em hiểu cái cảm giác mà đi làm thì xin nghỉ là một ngày rất là khó nên là việc mà bạn trai mình nó phải xin nghỉ rồi rồi nó đi bạn nó đi với mình á thì khó khăn cho bạn đó dữ lắm nên em thông cảm được chỉ còn là ờ, một tháng hai tháng gì hai đứa một chuyến đi xa thì em cũng chấp nhận được trả lời câu hỏi của bạn ghế xanh trước ừ. à, thì là quan điểm của em á là em thường là một người khá là tự tin về mình em nghĩ là khi mà hai người yêu nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau và em nghĩ là khi một bạn nam thích em hoặc là quen em thì em cũng có một cái uh, giá trị hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định uh, cho nên là em thường là sẽ tin tưởng và kiểu em cũng uh, thích đi bar uống rượu á cho nên em sẽ ghé quán bar bạn trai em uống đã lại vậy vui à. mà cho nên là em sẽ khá là tin tưởng còn câu hỏi có anh gáy đỏ thì bản thân em cũng là người khá là bận rộn cho nên một tuần hoặc là một tháng up một hai lần cũng ok nhưng mà quan trọng là em cần được biết lịch trình của bạn trai em ok bây giờ anh dạ. hỏi hai em nè tại vì công việc của em là biết rồi là dạ. bị giới hạn nhưng mà cái địa điểm của em thì lúc nào bạn gái của em cũng đều biết hết thì em dạ. có ngại khi mà mình đang làm việc thì bạn gái tới chơi không dạ em thấy bình thường bình em, thường dạ em còn welcome nữa welcome luôn dạ. tới nhớ bo cho em được rồi dạ không chỉ <laughs> cần uh, giữ giữ khoảng cách với các bạn nam khác là được rồi việc mà mấy bạn nữ tới cái quán của em làm ngồi thì em cũng thấy bình thường không có việc gì hết ừ. kiểu người ta tới với em thì em còn vui nữa ừ. dạ thì em cũng không cần mấy bạn mà kiểu mình tự biết giữ bản thân là được còn nếu mà mấy bạn mà trong cái tình trạng mà có thể mấy bạn bị say thì có thể em cũng sẽ nếu mà thấy có ai có cái ý định à, tiến tới thì em sẽ ngăn lại bây giờ mình đàn ông thanh niên mình chủ động đi các chàng trai có thể là uh, tiến tới và có thể là xin nắm tay một cô gái mà mình thích hoặc hai cô gái luôn để đo cái cảm xúc trong người của mình và muốn nói một điều gì đó với các cô ấy trước khi mà chúng ta quyết định cho mình xin nắm tay một cái đi kỳ quá <laughs> nhìn đâu rồi kiểu nó không có giống đâu em đứng dậy đứng dậy luôn em đứng dậy luôn rồi nắm tay rồi không nói gì luôn em xin cho mình nắm tay trời ơi Trời Trời mấy đứa trẻ này nó Rồi thôi về đi Vậy thôi về đi Thế này qua ừ. Tự gì thử ra không nội <laughs> À cho, cho phép mình nắm tay bạn xuống nha <laughs> Rồi Tay bạn ấm quá Rồi có nói gì không? À, thả tính gì thả tính gì nha Qua chương trình này là cho mình cơ hội để à, hai người tìm hiểu nhau Dạ Mình cũng mong vậy. <laughs> kính thưa quý vị bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định của mình bên hông cái cánh cái ghế của các bạn có hai cái nút bấm mà một nút màu đỏ một nút màu xanh sẽ tương ứng với vị trí ngồi của đối phương mình thích cái bạn nào thì mình sẽ bấm vào cái nút vào màu ghế đó và bây giờ các bạn trẻ của tôi ơi hãy đặt tay lên nút bấm đi nào hướng mặt về trước nhắm mắt lại nhắm mắt lại để làm gì nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình đây là chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất Bây giờ là khoảng khắc quyết định Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt 5 4 3 2 một thích một bạn nam không cần quá đẹp trai không cần hot boy như vậy đâu em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế không có gia trưởng không có kỳ bò tính toán với lại là ít nói một xíu em thích mấy bạn bánh bèo xíu không có cần quá mạnh mẽ đâu ừ. dạ tại em em bao bọc người ta được à, có biết nấu ăn cũng được mập cũng được tại vì em có thể <laughs> làm cho bạn có thể bạn em giảm cân được dạ đúng rồi bấm tất cả đã đưa ra quyết định của mình chưa ạ hết thời gian và các bạn có thể nhìn thấy ồ oh. và ngày hôm nay bấm, em, em bấm lộn anh đúng rồi em bấm gì nhiều quá vậy bây giờ hai màu luôn rồi cái gì em bây giờ em phải dùng màu gì màu đỏ hay là màu xanh bây giờ em đừng có nhìn ghế bên đây bây giờ vấn đề chị hỏi em là vậy em chọn bây giờ chọn anh nào anh áo không có áo ghế xanh hay là ghế đỏ ở nhà bèo đúng không rồi quyết định người ta chưa trả lời ông đừng trả lời giùm người ta em muốn chọn anh ghế màu xanh hay ghế màu đỏ cái anh mà áo đen cái anh áo đen là cái anh ngồi ghế đỏ, đỏ. Mày bấm nút đỏ bấm nút đỏ trời đất ơi cái gì có hai cái nút bấm mà cô không quản lý được hả cô tôi đâu ra đó đàng hoàng hả bậy bạ được tay không mà... chẳng tay lại về không <laughs> hả tầng ta lăng tầng tầng tầng chúng ta có thể đi dạo một vòng mà ngắm xem ta sẽ suy luận anh da dạ. beo dạ anh uh, ờ, beo dạ. thì đã hướng tới cô gái ghế màu đỏ này da <laughs> cô gái màu đỏ này đã hướng tới uh, ăn mặc cái đỏ này trong mặt quá đạt dạ, anh cái đỏ này hướng tới cái cô áo xanh này và cô nguyên nhân đầu đuôi đầu nghe muốn nhợ là từ em hết tại không sao? bấm gì cả tại sao em không chọn ai hết <laughs> ờ, em nghĩ là À. em nghĩ à. là cần thời gian tìm hiểu thêm em hơi ừ. chậm một tí thật ra là hôm nay chị cho tụi em trò chuyện là hơi hơi dài hơn những cặp người lớn khác rồi đó ừ. còn em thì sao sao rối vậy giờ xác định rõ nãy giờ bấm lộn hay bấm đúng từ từ để em từ từ lại để em suy nghĩ đây nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề luôn <laughs> dạ. là, làm sao là em bấm cái ghế hay là em bấm cái người ngồi trên cái ghế á bây giờ em thích này đúng không anh đó là thích anh đó thì bấm đúng rồi dạ. anh ngồi ghế đỏ thì em bấm nút màu đỏ là đúng rồi chứ em bấm từ lưa vậy em muốn hai anh lượt dạ, không không không à rồi bây giờ anh không chịu bấm em là em cảm thấy như thế nào em bình thường sao kỳ vậy mình thích người ta không thích mình mà mình bình thường nếu không thích được thì mình hãy làm bạn à, à bây giờ em ổn chưa dạ ổn không sao rồi mình còn trẻ mà dạ. rồi thôi mời bốn không em sao? đứng lên vui những bạn trẻ chúng ta còn nhiều cơ hội mà kính thưa